nửa đời sau nửa đời âu gặp gành mưa gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư u sầu tình men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn nguyện thân trai một đời bóng có góc trời mà xa gió mưa trắng màng thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần